Đặt tên ngân hàng câu hỏi. Mã ngân hàng câu hỏi. Trạng thái. Ngân hàng câu hỏi. Chọn khối. Chọn môn học. Số lượng câu hỏi. Chọn đơn vị. Chế độ tự động duyệt câu hỏi. Thiết lập thời gian nhập câu hỏi. Lưu lại cấu hình. Tiếp đến tab phân công cán bộ thêm nhân sự vào danh sách cán bộ xây dựng ngân hàng câu hỏi. Sau đó lưu phân công cán bộ. Tiếp đến cấu hình ma trận kiến thức cho ngân hàng câu hỏi. Tùy chọn danh mục kiến thức. Tùy chọn danh mục kiến thức. Lưu lại ma trận. Cài đặt số lượng câu hỏi theo từng ngăn kiến thức. Lưu lại cấu hình. Chọn duyệt câu hỏi để thêm câu hỏi vào ngân hàng. Chọn tác vụ để có thể import danh sách câu hỏi dạng file Word hoặc Excel và các dạng câu hỏi khác. Chọn tiệp. Tìm đến thư mục đang chứa câu hỏi, chọn file rồi click Open. Chọn tải lên ngăn câu hỏi. Trích xuất dữ liệu. tích chọn các câu hỏi trong danh sách để đưa vào ngân hàng câu hỏi. Tiếp đến, chọn ngân hàng câu hỏi. Chọn câu hỏi chưa duyệt vào ngăn. Khi nhập câu hỏi vào ngăn, sẽ qua khâu duyệt trước khi chính thức sử dụng, gồm các chức năng duyệt, yêu cầu sửa lại và xóa. Duyệt câu hỏi. Câu hỏi được thêm vào ngăn thành công. Sau khi ngân hàng câu hỏi đã được thêm đủ số lượng câu hỏi vào ngăn và cảm ơn quý duyệt. thầy cô đã sử dụng có thể bắt đầu tạo ra giáo dục thông minh, các đề thi gốc và đề thi hoán kỵ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.